và được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 950 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Đường trước đất của chúng ta có chiều ngang là 10m. Từ vị trí này chúng ta đi khoảng 300m là chúng ta ra đường An Phú Đông 09 và tiếp tục đi khoảng 200m nữa là chúng ta ra đường Hà Quý Giáp, khúc đầu của đường Hà Quý Giáp và sát bên địa phận Nguyễn Quanh Gò Vấp Xung quanh lô đất của chúng ta thì được xây nhà lầu 2 tấm, 3 tấm nằm trong khu dân cư rất là an ninh. Lô đất của chúng ta có chiều ngang là 4m và chiều sâu là 19m, full thổ cư, sổ hồng riêng và nằm sát bên Gò bắp nhưng giá chỉ 3 tỷ 950 triệu, một mức giá khá mềm. Đường trước đất của chúng ta là có chiều ngang là 10m, xe hơi ờ, quay đầu thoải mái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 theo Phúc biết thì nằm trong khu này chúng ta có thể xây nhà được 3 tầng hoặc 4 tầng. Và hiện tại thì bên nhà đất quận 12 chúng em còn rất là nhiều nhà và đất ở phường Thịnh Lộc, phường Thịnh Xuân, An Phú Đông, quận 12. Quý anh chị muốn mua nhà hoặc hay đất thì cứ liên hệ cho Phúc theo số điện thoại có màn hình. Phúc sẽ tìm đúng theo yêu cầu của quý anh chị. À, video review lô đất của em đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn quý anh chị đã xem hết video.